cái món thôi các đèn được không như được sinh viên đại học đại học ở à, đâu đại học gì cao đẳng cao đẳng cao đẳng em biết vào hồ là nhật bản không dạ em cũng biết sơ sơ qua kiểu là em thấy trên mạng thì qua anime anime anime hoặc là mấy cái ờ, như là sushi hay là à, sushi bên đó à, ờ, yeah. em thích anime nào em thích anime như là Naruto hay là Naruto Do Doraemon và uh, Conan Conan yeah. Dạ. Tương Sèn cô nào? Dạ. Ờ, món ăn nhập thì em ờ, thích nhất là sushi cá hồi cá hồi em biết là tiếng nhật là em ít ấy à, là em chưa biết tiếng nhật nhưng mà qua những bộ anime nó có việc sub gì đó ờ. thì em có khi khi xem Naruto đó yeah. Dạ. là chủ đề là Việt Nam yeah. Dạ. nghe là tiếng Nhật hả? Yeah. Dạ. À... Tôi là nhỏ tiếng Nhật không? không. Nhỏ từ tiếng Nhật không? Em cũng uh, không có nhớ nhiều. <laughs> <laughs> nói nhiều không không sao cả. Ví dụ là Ohio, Arigato. Dạ. Biết không? Dạ biết. Ờ, tại sao em quay video về thuê xe? Dạ, về, vâng. à, dạ, tại đây là cái bài học kết thúc môn của tụi em thì tụi em muốn quay về một cái uh, dịch vụ công cộng mà đó tốt cho người Việt và kiểu quảng bá nó đi với cho nhiều người đến nó hơn. Có nhiều người Việt Nam sử dụng thuê xe này đúng dạ, không? Có. Oh. tại vì giờ này là cái cầm nó cũng uh, giờ này là các học sinh với uh, người ta còn đi làm nó oh. chưa ra đây nhiều Ờ... ít xe đạp xe là trung tâm Sài Gòn thôi hả? À? Không kể là đi xa à? Thật ra là ở đây thì ở bên kia nó có các bạn là ở đây nó có đến 43 trạm xe giống như Trang vậy. Ờ, ờ, ờ, ờ, ờ. mà tất cả trạm là có ở trung tâm Sài Gòn á. Dạ, là một là quận hai ạ. À? Dạ, mấy tất cả các trạm thì ở trung tâm Sài Gòn. À, à. là không để đi xa được à thì là thì mình có thể thuê xe đạp ở đây đi ờ, đâu cũng được nhưng mà khi mà mình trả xe thì phải về những trạm đã quy định trên ờ, bản đồ để trả okay. cảm ơn em cảm ơn anh cảm ơn nhà chào dạ, dạ hai em là sinh viên là bao nhiêu tuổi dạ năm nay em 19 ạ 19 19 dạ. tuổi dạ cũng như vậy luôn ạ à. 19 giống nhau chín là Shinsuke bao nhiêu tuổi à? 39 tuổi Ồ, 40 tuổi Dạ rồi, dạ dạ rồi <laughs> bao nhiêu bánh trẻ trong nhà. nhà Shinsuke muốn hỏi về Nhật Bản Hai em biết về Nhật Bản không Nhật Bản biết à, cái gì kimono à, kimono yeah. à, ờ. dạ. ờ, đồ ăn nữa sushi này à sushi đồ dạ. ăn là sushi dạ. sakura sakura yeah. uh... Ờ. À, anime anime, anime. Yeah. Yeah. em biết anime nào? em anime biết, gì uh, Naruto này uh, One Piece với lại Doraemon à, Doraemon Doraemon ờ. Em thích món gì? Trong Nhật Bản À, Nhật Bản à? ờ. ờ Sushi Sushi yeah. <laughs> Sushi là cái gì? Ờ, ờ. cá hồi Cá hồi Ờ, ramen À, ramen Yeah mì ramen Yeah Vị, vị như thế nào? Có như vị vị muối, vị miso, vị thịt heo xương miso à miso ờ. hai em có bằng người nhật không chưa à chưa chưa có ờ. Ờ. em thấy người nhật lần đầu tiên dạ lần đầu tiên oh. <laughs> oh. hai em biết từ tiếng nhật không uh, so uh, sensei sensei oh, sensei yeah, um, いただきます。いただきます。いただきます。 兄ちゃんお姉ちゃんあお兄ちゃんお姉ちゃん大将見てないあアニメあアニメねへえ先生らちゃくちゃんこちょんどれもうんのび太のい先生先生ありがとうありがとうおはいわアントニアバンラあ nó ờ, là nhẹ nhàng thanh toát đẹp đấy ạ à. à đẹp ờ. Ờ. ờ. còn em à, nghĩ tới nhật bản á em nghĩ tới gì à kiểu là em nghĩ là anime đấy <laughs> tại vì là kiểu là các bạn em rất là hay xem anime chung với nhau hay em muốn đi du lịch nhật bản có chứ có cơ hội đi qua đi đâu à, em sẽ đến Osaka với Tokyo oh, Osaka và Tokyo dạ. à. カモエンやカモエンすげえねアニメの力すごいねアニメのおかげで日本語も知ってくれてさいただきますの気持ちが伝わってるのめっちゃなんか嬉しかったよじゃあかけんパウニもう一度来てもう一度来てもう一度来てもう一度来てもう一あ、高段金で、もうかわいいべ、やっで。 À, gì à, à, kimono kimono à đấy kimono <laughs> còn em dạ là đồ ăn ngon ạ à đồ ăn em thích nhất là cái gì dạ sushi ạ. sushi loại cá nào ạ à? à loại cá nè cá hồi dạ cá hồi cá hồi <laughs> ăn cá hồi chưa dạ ăn một lần ăn à, một một lần oh, ngon không ngon ngon <laughs> coi ha? À, thích về phong cảnh Phong cảnh hả? Phong cảnh viên Phong cảnh rồi, à, ở đâu? À, ấn tượng về cái núi Phú Sĩ á À Phú Sĩ, núi Phú dạ, Sĩ dạ. Tại sao biết là cảnh à, Nhật Bản à? Trên mạng, internet à, Trên mạng á Yeah. À, dạ. ờ. Gái đẹp <laughs> Gái Nhật Bản rất là xinh Gái Nhật Bản Gái ờ, Gái Con gái Nhật Bản rất là xinh Tại sao tại uh, à, em có coi mấy cái uh, kiểu mà hát á có mấy cái uh, nhóm nhạc nhóm nhạc nhảy rất là dễ thương Ồ. Ờ. em không biết tên chỉ coi à. biết bài hát nào à bài hát tôi cũng nhớ coi trên uh, tivi thôi Ồ. Ờ. không có chỉ nghe không có nhớ tên thì em không biết em chỉ coi một ít phim rồi thôi à, cái phim hoạt hình anime rồi đó anime yeah. Dạ. anime thích nhất là cái gì ờ uh, your name á à, your name chị luôn dạ. à dạ bài hát cũng hay bài hát cũng uh, nhạc cũng hay <laughs> rồi là à. dạ phim hả ờ phim dạ lâu đài di động của hông lâu đài di động của khách chưa hông người dân là ờ, ờ. Dạ. nội dung nội dung cái gì ý là không biết diễn tả sao nó dài <laughs> dạ bộ phim đó nó, nó dài hả không biết miêu tả ờ cô nó nó rồi coi Conan ừ coi Conan coi Conan <laughs> Conan à Conan dạ, Conan à dạ. Kimetsu Kimetsu Nhật Bản Kimetsu no Yaiba đó Demon Slayer Kimetsu no Yaiba ờ, Kimetsu no Yaiba dạ dạ à em biết hả dạ ô dạ. không thể chế nào Dạ. xem thấy xem chưa ờ, xem chưa xem chưa à dạ. chưa xem hết rồi <laughs> tuyệt vời tuyệt vời rồi em biết tiếng nhật hả em, không biết <laughs> em nghe ờ, phim nói mình nói trước rồi à, ờ, các em biết từ tiếng nhật không chưa dạ. tiếng nhật dạ biết vài từ cái gì à arigato arigato yeah. em không nhớ ありがとうございました。学生さんもね、知ってくれやっぱ寿司のね、サーモン、みんなサーモン好きやね。うん、すごいな。サーモンとなると。サーモンとなると。っていうか、いや、俺、もっと長いのとかを見てると思うよ。さっきも言ってた名前が 長いけんそっかわからん映画の名前ねとかああだけ覚えてなかったりとかするけど、まあ、触れてはいると文化にねそうじゃない今のところさだけどそのアニメ、うん、なんかナルトとかコナンドラえもんとか寿司だからこれだけじゃないぞっていうとこ見せていかないと思うねそうね日付ビッ各県ビッバンフォーニャバンフィムアニメ漫画ドアン nhưng mà Shinsuke muốn giới thiệu hơn nữa nhiều hơn vậy hết không yêu không yêu và trong duy nhất nè à. ok Shinsuke tiếp tục interview nha bye bye ない単語でここのことこでない単語でここのことこで